Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em về một cái cách chơi bầu cua đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả <clears throat> và nó hoàn toàn không tang khi anh em đến ờ, sòng sới của người ta anh em chỉ cần đưa được một cái miếng dán thôi đây nó gọi là cái miếng dán bao dung đó, anh em nhìn rất là nhỏ nhé khi đến xong người ta anh em chỉ cần lấy một miếng dán như này rồi bây giờ tôi sẽ cạnh miếng dán này ra Đó. và tôi sẽ dán vào ba con cua ở trên cái miếng dán này nó có một cái lớp keo anh em chỉ cần cạy ra và dán vào hột này rồi lọt khi dán anh em lưu ý hết sức uh, nhẹ nhàng không là nó rơi mất khi anh em dán được vào trong ba cái mặt này ờ, của con cua rồi thì khi chúng ta chơi chúng ta sẽ sử dụng một cái máy báo dung đây nó là cái máy báo dung khi anh em lắc lên sốc bầu cua lên thì nó sẽ dung chúng ta biết chúng ta sẽ đánh được hai mặt là mặt cua và mặt đối diện với nó là mặt bầu bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem bộ hột uh, bộ cua này bao dung này nó chơi như nào và hiệu quả như nào này. Ờ, Rồi, như bây giờ mày không dùng không dùng có nghĩa là không có cua và cũng không có bầu nhỉ? đó anh em thấy chính xác không hai nai và một cá tiếp tục này bây giờ máy đang rung rung có nghĩa là có cua và hoặc là bầu đó có bầu có cua anh em nhé một bầu một cua một tôm tiếp tục bây giờ vẫn rung rung có nghĩa là vẫn có cua chúng ta sẽ đánh cua và bầu đó hai bầu và một tôm nhé khi chúng ta chỉ cần lướt tay qua rồi là máy sẽ dùng cho chúng ta biết như tiếng này vẫn có bầu rồi như tôi tôi sẽ đánh bầu và cua đó hai bầu liền anh em nhé như tiếng trước rồi. bây giờ tôi thấy máy không dung không dung coi là không có bầu cũng không có cua khi không có bầu và cua thì chúng ta sẽ không đánh con gì cả cá tôm rồi là cá gà và nai nha bây giờ máy tiếp tục rung rồi rung có nghĩa là có cả cua hoặc bầu chúng ta sẽ thành cả hai cửa luôn đó cua và bầu có luôn anh em nhé tiếng này máy rung rất là mạnh máy rung mạnh thì tất nhiên có cua hoặc bầu rồi. chúng ta sẽ đánh cua và bầu rồi một cua và hai cá như tiếng này chúng ta không có cửa thua hòa tiền tiếng này máy hoàn toàn không rung cuối là không có con gì nhỉ có hai tôm và một gà bây giờ máy rung ừ, rất mạnh gọi là có cả cua cua và bầu tôi sẽ đánh vào cửa cua và bầu luôn đó một cua và hai bầu anh em thấy sự hiệu quả nó như nào rất là ok đúng không anh em nào có nhu cầu tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ sản phẩm chơi bầu cua vào dung này có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên màn hình Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Chào tạm biệt tất cả anh em.